Hello. nhà Hôm nay uh, Phước Sửu à, Và Nhật Trang sẽ trở lại với dự án Long Island ở Hồ Trà của chủ đầu tư là tập đoàn Novaland Mọi người có tò mò về dự án này không ạ? Quá tò mò đi chứ Bởi vì một cái dự án sắp tới là Nova sẽ trình ra mắt uh, À, những cái bà con và những cái người mà đam mê về cái dòng sản phẩm của Nova, Hồ Tràm và Bình Châu á Nhật Trang. Dạ. Yeah à, Để nói đến Hồ Tràm và giới thiệu về chủ tư Nova thì có lẽ là tất cả mọi người không ai lạ đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt đối với dự án Long Island thì là chúng ta sẽ có những cái à, điểm nhấn vô cùng quan trọng và à, cái mà tạo ra sức hút của dự án là quy mô của dự án với 300 hecta với mặt đường biển rất là dài à, tổng quy mô căn hộ à, nhà phố biệt thự và shop house đặc biệt ở đây là chuyên về phân khúc nghỉ dưỡng nhưng mà luxury nha mọi người tổng sản phẩm khoảng 500 à, căn rồi mình bắt đầu mình đi à, dọc theo cái cung đường ven biển mà cái mặt tiền biển đó Nhật Trang thì mình sẽ khám phá được hết cái cung những cái gì mà của Long Island được không Nhật Trang? Dạ. Yeah. À, mọi người cũng thấy là với à, tiến độ hiện tại là chủ đầu tư dự kiến là khởi công vào tháng 5 2022 thì như hiện trường là ở đây là đã bắt đầu xây dựng rồi. À, bàn giao thì à, vào quý tư của năm 2024 là sẽ bàn giao với tốc độ xây dựng và uy tín từ chủ đầu tư thì là xây dựng nhà phố thì chủ tư sẽ xây dựng và bàn giao rất là nhanh thì không xa nữa chúng ta sẽ có một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng à, tụ họp trong cái quần thể tất cả những khu biệt thự nghỉ dưỡng đặc trưng của Hồ Tràm ở đây thì à, à chỉ 7 phút di chuyển chúng ta sẽ về được với trung tâm Hồ Tràm với tất cả những cái sân golf với lại khu vui chơi giải trí safari công viên, ăn chơi nói chung là đầy đủ tiện ích đúng Quá tuyệt vời phải không? Một à, bước chân và vạn tiện ích. Và Phước Sửu thấy một cái điều đặc biệt ở đây nè, đối diện của Phước Sửu đây Nhật Trang là một cái cánh rừng nguyên sinh đó Nhật Trang. À, một cái cánh rừng nguyên sinh rất là mát và rất là đa dạng, và rất là nhiều, nhiều loại cây cối ở Nhật Trang. Thì à, tại đây á, thì à, à, đối với cái dự án à, Long Island này thì sở hữu được à, một bờ biển dài nè cát trắng nè mình ha và những cái hàng dương rất là đẹp và một điều là ở đây là có một cái à, cánh rừng nguyên sinh cực kỳ đẹp à, đối với lại cái dự án này thì sẽ ra mắt những cái dòng sản phẩm nhà phố shop house biệt thự à, kèm vào những cái à, tiện ích mà Nova đang hiện có thì Nhật Trang có thể điểm qua một vài cái um, tiện ích mà Nova đang hiện có với những cái tiện ích hiện tại ở Hồng Tràm của Nova thì có lẽ là không cần trang chắc chắn rằng là tất cả các nhà đầu tư cũng như quý vị và anh chị sẽ đã biết rất là nhiều và có khá là nhiều các khách hàng đã trải nghiệm nhiều rồi đúng không ạ yeah. Dạ. nên mà cái vấn đề là chia sẻ thì không biết phải chia sẻ như thế nào cho hết tuyệt vời vừa hoang dã vừa phải thôi nhưng mà mình kể đến những cái trò chơi trẻ em nè một cái công viên nước nước rất là đẹp của phân ty Tropicana dạ. à, với những cái uh, gọi là những cái uh, đồi uh, cây trồng cây hữu cơ cho, cho trẻ em uh, trải nghiệm uh, một cách uh, cụ thể về cái cách trồng trọt và chăn nuôi à, và trong đó có những cái bến thuyền kayak nè rồi những cái uh, shop house mặt sắm sầm uất tất cả những loại là những cái, cái thương hiệu lớn mà Nhật Trang có thể là mua sắm giống như LV, Adidas và các nhiều thứ bao Nhật Trang Trang cũng là một trong những tín đồ của ờ, các cái sản phẩm hàng hiệu đó cả nhà nên mà ở đâu mà, ở đâu mà có hàng hiệu thì mình cũng rất là mê đúng không nhưng mà đặc biệt là à, ngoài ờ, sống cho chính mình á, thì à, ai cũng sẽ có gia đình này có con cái này và với à, thời mà đang còn là ở quê thì cởi chuồng tắm mưa này sẽ có những cái trò chơi với cát này với đất này à, đó là một trong những lý do mà ở cái thời của trang ở rồi hoặc là lớn hơn trang một chút xíu thì các anh chị gần như là còn cái độ tin truyền cái sự vượt khó rất là nhiều các bạn sẽ không có internet không có um, những cái uh, sản phẩm về công nghệ thông minh nhiều nhưng mà chúng ta lại có được những cái sự gắn kết về gia đình này rồi uh, sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần đúng không thì về với lại Long Island của Nova chúng ta sẽ cho chúng con của mình có được nghiệm như thế là các bạn sẽ hướng dẫn cho bé được tập bơi nè để có những cái ờ, kỳ nghỉ tốt hơn rồi có những cái buổi trekking này rồi leo núi này để tạo được rèn luyện được cho các bạn trẻ của chúng mình à, những cái tính vượt khó hơn cái sự kiên trì hơn rồi rèn rèn luyện cho các bạn cái sự gắn kết và cái cách làm việc đồng đội rồi đội nhóm hơn để ờ, phát triển về cái ờ, tư duy tư duy phát triển về tình cảm nhiều hơn sống đúng là không giáo dục và y tế sức khỏe à, không quá tuyệt vời nói đến Long Island thì à, hãy à, liên hệ trong Phước Sửu và Nhật Trang để mình cập nhật nhiều cái thông tin cho quý khách hàng và lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư gọi là mua một mà thắng là mình đúng không? <laughs> không những thế mà chúng ta là sẽ chọn được một cái sản phẩm để gọi là sở hữu để đời cho con à, sản phẩm để mà nó sẽ là một cái ngôi nhà thứ hai cái nơi lưu trữ tất cả những kỷ niệm những cái tình yêu thương của gia đình của chính mình của bạn bè Ờ, và một cái tuổi thơ của ờ, các bạn tụi nhỏ nữa đúng không ạ và trang cũng kiến chúc cho tất cả các anh chị sẽ có được một ngôi nhà thứ hai thật là đẹp ở Long quá Island. tuyệt vời luôn hãy đến Long Island hãy tận hưởng những không khí mát mẻ và xin chào và hẹn gặp lại xin chào